Duy Mạnh xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh youtube Máy giặt công nghiệp chính hãng à, Hôm nay à, Duy Mạnh sẽ gửi đến quý vị và các bạn một cặp máy giặt sấy công nghiệp thương hiệu Toshi đến từ Nhật Bản à, Bên cạnh tôi đây là một cặp máy, đây là máy giặt công nghiệp Còn đây là máy sấy công nghiệp à, Bộ máy giặt sấy công nghiệp này mang thương hiệu Toshi là một trong những thương hiệu rất lớn máy giặt sấy công nghiệp của Nhật Bản và một bộ máy này có thể nói là rất phù hợp với một mô hình làm giặt làm công nghiệp tại nông thôn bên cạnh tôi đây là máy giặt công nghiệp 30 kg và với máy giặt công nghiệp 30 kg này thì một mẻ sẽ giặt cho chúng ta 3 đến 4 chiếc chăn trên một mẻ đó và sử dụng men điều khiển SK319 thuận tiện cho thao tác chọn chương trình cài đặt chương trình và hai ca hóa chất ca đổ nước giặt nước xả ở mặt trước rất thuận tiện cho việc à, cho nước giặt nước xả và lồng giặt đó và với một mẻ thì sẽ giặt là 3 đến 4 chiếc chăn còn bên trái đây sẽ là một máy sấy Toshi công suất là 22 kg lồng sấy của máy sấy đạt thể tích gần 500 lít và chúng ta muốn một mẻ sấy sẽ sấy được ba cái chăn trên một mẻ Đó. với máy sấy thì sẽ có tác dụng cho đồ nhanh khô trong một khoảng thời gian ngắn thứ hai là tơi xốp mềm mại đồ vải thứ ba là sẽ hút bụi tách ra khỏi đồ vải và quý vị thấy thì với máy giặt là giặt bốn chiếc chăn trên một mẻ và máy sấy sấy ba chiếc chăn trên một mẻ cho nên đây là cặp máy phù hợp cho mô hình lắp đặt tại nông thôn có cái diện tích sân vườn để phơi đồ thì chúng ta có thể chọn là máy giặt lớn hơn so với máy sấy còn giả sử chúng ta lắp đặt ở mô hình ở ờ, thành phố không có sân vườn để phơi đồ thì khi đó chúng ta phải chọn chiếc máy sấy lớn hơn chiếc máy sấy này đó và với mô hình làm giặt là ở nông thôn thì việc à, tiếp cận khách hàng cũng là việc à, rất là quan trọng thì quý vị và các bạn có thể à, có nhiều phương án để tiếp cận khách hàng như là làm biển quảng cáo công ty sẽ thiết kế và in tặng biển bạc cho quý vị à, thứ hai là có thể qua những cái kênh à, trang cá nhân zalo facebook thứ ba là cộng tác viên thứ tư là những điểm thu gom thì đấy là những cách cơ bản để chúng ta tiếp cận với lượng khách hàng ở vùng nông thôn để nhận giặt chăn giặt rèm giặt đệm và với chi phí một cặp máy giặt sấy công nghiệp đầu tư tại nông thôn thì thường à, các chủ đầu tư à, sẽ đầu tư ở mức tài chính trong khoảng 150 triệu đến 200 triệu là mức phổ biến và ngoài ra ngoài cái mức giá nằm trong khoảng ờ, một trăm năm mươi triệu đến 200 triệu ra thì đơn vị chúng tôi còn nhiều phân khúc sản phẩm khác ở mức 200 đến 250 triệu hoặc nhỏ hơn là 150 triệu quay trở lại à, thậm chí là 100 triệu quay trở lại cũng có những cặp máy giặt sấy công nghiệp để khởi nghiệp với ờ, mô hình làm giặt là tại nông thôn À, quý vị và các bạn là cần tư vấn về thiết bị giặt sấy công nghiệp cần tư vấn về nước giặt nước xả trong giặt là cần hỗ trợ về nghề giặt là có thể liên hệ qua Zalo 0963 155 622 để nhận báo giá để nhận tư vấn ạ và Duy Mạnh xin à, chào tạm biệt hẹn quý vị và các bạn trong những à, video clip tiếp theo